Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ ngũ quyền lực cố lập quyết tới cùng. Bộ ngũ là ai? Và xẻ thịt FEC dễ hay khó? Sau khi bắt nhốt hai người em ruột của ông cựu chủ tịch tập đoàn FEC Trịnh Văn Quyết, thì nhiều người đã thấy bộ ngũ đỉnh cao trong bộ chính trị đang quyết xẻ thịt một con dê béo bở mang tên FEC. Và điều đáng nói là việc bắt bớ cũng chưa dừng lại sau khi nhà của họ Trịnh, của ông cựu chủ tịch tập đoàn tỷ đô này đã bị bắt giữ. Thông thường người ta chỉ biết ông Trịnh Văn Quyết là nhân vật nổi nhất trong tập đoàn FEC. Tuy nhiên họ trịnh như ông không chỉ một mình ông cầm quyền ở tập đoàn này mà còn có thêm rất nhiều người nữa. Liên quan đến hành động làm ăn phạm pháp của ông, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt hai người em ruột. Điều đó cho thấy các em của ông đóng vai trò rất lớn trong tập đoàn này, một hình ảnh của gia đình chị Phàm những gì dễ ăn thì những kẻ khác cũng muốn nhảy vào xí phần. Tập đoàn FEC hiện nay là một tập đoàn tỷ đô rất mạnh. Việc triệt hạ những lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn được nhiều người đồn đoán rằng bộ ngũ đang quyết định thịt một con cừu béo bở. Vậy, bộ ngũ đó là ai? Câu hỏi được đặt ra. Bộ ngũ là năm nhân vật lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những người có thể quyết định vận mệnh đất nước và hiển nhiên cũng có quyền quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại Việt Nam. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và cuối cùng là ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh bộ ngũ quyền lực của Việt Nam. Từ ngày 10 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với bốn người khác là những lãnh đạo chủ chốt đã họp đánh giá những vấn đề nổi bật. Đây là cuộc họp chuẩn bị đánh úp rất nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam. Sau việc chỉ đạo này là hàng loạt vụ bắt bớ nhằm vào các doanh nghiệp lớn mà cụ thể là họ đã nhắm vào công ty Đại Nam của Dũng Lò Vôi, nhắm vào công ty FEC của ông Trịnh Văn Quyết và nhắm vào Tân Hoàn Minh của ông Đỗ Anh Dũng. Mỗi doanh nghiệp trên, chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam không những cho bắt người đứng đầu mà còn bắt rất nhiều người liên quan. Doanh nghiệp bị chính quyền bắt đi, người đứng đầu thì doanh nghiệp đó cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, việc bắt ông Trịnh Văn Quyết là vấn đề đáng nói. Hiện nay, công việc bắt bớ dường như chưa có điểm dừng. Sau khi bắt được hai người em của ông Trịnh Văn Quyết, thì chính quyền này sẽ bắt tiếp tục những người làm cho FEC vốn khốn đốn, giờ lại khốn đốn hơn. Vào ngày 8 tháng 4, báo chí đồng loạt đưa tin cơ quan cảnh sát điều tra C01 của Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, bắt bị can để tạm giam đối với Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Phó Chủ tịch Thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC và bà Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, quy định theo Điều 211 tại Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Theo C01 thì bà Hương, Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh có vai trò đồng phạm với Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FEC. Đây là hình ảnh bắt Phó Chủ tịch Tập đoàn FEC. Vậy đây là nhân vật thứ tư ngoài ba anh em, nhà họ Trịnh của ông Trịnh Văn Quyết. Gồm có Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị quý Nga Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ ban kế toán của tập đoàn FEC cũng để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán. Bà Hương Trần Kiều Dung, 44 tuổi, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại tập đoàn FEC. Bà Dung từng hai lần ngồi ghế Tổng Giám đốc tập đoàn FEC trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 3 năm 2017 và từ tháng 7 năm 2018 cho đến tháng 4 năm 2020. Ngoài chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, bà Hương Trần Kiều Dung còn đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng tại các đơn vị thành viên như Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FEC Travel, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Đầu tư Phát triển FEC Hạ Long, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn FEC Đồ Sơn, Côi và Research, vân vân. Ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc tập công ty cổ phần tập đoàn FSC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, đã có các hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Đây là hình ảnh chân dung bà Phó Chủ tịch FEC. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có liên hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên công ty cổ phần chứng khoán BOS là công ty chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức. Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích là nhằm tạo ra cung cầu giả tạo. Các tài khoản đã tham gia 28 trên tổng số 28 phiên giao dịch đặt mua chiếm tới 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường. Đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán cũng trên toàn thị trường. Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đã đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm. Mục đích là đẩy giá chứng khoán của FEC từ 14.650 đồng trên mỗi cổ phiếu vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 lên giá rất cao lên tới 24.050 đồng trên mỗi cổ phiếu, trung bình là 22.586 đồng trên mỗi cổ phiếu, tức là tăng tới 64%. Sau đó, bị can Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FEC và khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC e với giá 22.586 đồng một cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán và với số tiền là 1.689 tỷ đồng. Thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng. Vụ bán chui của ông Quyết cách đây 5 năm được chót lọt nhưng vụ bán chui kỳ này bị đánh không còn manh giáp là vì sao vậy? Là vì Bộ Ngũ đã chỉ đạo. Vào năm 2017, 5 người cao nhất trong đảng không họp bàn để đánh, nhưng lần này hoàn toàn khác. Lúc đó chưa là thời điểm chín mùi nên chưa thể xẻ thịt. Tuy nhiên bây giờ thì khác rất nhiều, 5 người có quyền lực cao nhất ra tay. Tuy nhiên để FEC sụp hoàn toàn thì cần mạnh tay hơn nữa, chứ bao nhiêu này chưa thể đủ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hôm nay tiến tới Hội nghị Trung ương 5 Tô Lâm, Tô Thịt Bò Rát Vàng. Vì sao lặn mất tâm. Những ngày gần đây, Bộ Công an Việt Nam đang thụ lý những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong vòng nửa tháng mà Bộ Công an đã bắt toàn những nhân vật lớn trong giới kinh doanh tại Việt Nam. Ban đầu là bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty Đại Nam, tiếp đến là ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FEC, tiếp theo là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàn Minh. Đấy là những người đứng đầu các doanh nghiệp lớn của Việt Nam Ngoài ba nhân vật đó, Bộ Công an còn bắt hàng loạt người dưới quyền của ba nhân vật này. Phải nói rằng công việc của Bộ Công an chưa bao giờ nhiều như thế này. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì gần như lận mất tâm, không thấy hình bóng gì trên phương tiện truyền thông đại chúng. Đây không phải là điều bình thường. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Sắp tới là hội nghị Trung ương lần thứ 5 một hội nghị được cho là sẽ có sự sắp xếp quyền lực. Ngay cả vị trí Tổng Bí Thư cũng có thể thay thế. Nếu ông Tô Lâm muốn lấy điểm cho bản thân trước Hội nghị Trung ương năm thì ông cần phải xuất hiện nhiều hơn trên các báo chí, truyền thông. Tuy nhiên, qua những vụ án lớn như vậy, người ta chỉ thấy ông Trung tướng Tuân Sô là người tránh văn phòng của Bộ Công an, người phát ngôn của bộ này xuất hiện mà thôi. Đây là điều mà rất nhiều người đang đặt câu hỏi. Ông Tô Lâm được biết không phải là một bộ trưởng khôn ngoan khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Nhân Thành tại Đức đã gây tác hại rất lớn. Tuy nhiên, ông bộ trưởng này lại là cánh tay đắc lực giúp ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện được những vụ án rất khó, mà cụ thể nhất là ông ta dám cho người sang tận Berlin bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành về để giúp ông Nguyễn Phú Trọng phanh phui đại án liên quan đến ông Đinh La Thăng. Với người như vậy nên dù có rất nhiều tai tiếng, ông Tô Lâm khó mà bị kỷ luật được. Không phải ngẫu nhiên móng Tô Lâm trúng cử vào Bộ Chính trị đến hai nhiệm kỳ như vậy. Tuân Sô xuất hiện thay Tô Lâm, đấy là câu hỏi và dư luận cũng đặt ra. Những ngày gần đây, Tô Sô thường xuất hiện trên mặt báo, cụ thể là vào ngày 4 tháng 4, ông Sô xuất hiện trên báo về vụ án Nguyễn Phương Hằng, kit xét nghiệm, cục lãnh sự. Tại cuộc họp báo chính phủ, ông Tô Sô đã phát biểu rằng, đối với nhân vật Nguyễn Phương Hằng, có lẽ hơn một năm nay báo chí, dư luận xã hội, cộng đồng mạng sôi sục bàn tán về vụ việc. Vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, được quy định tại Điều số 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng để điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Ông Tuần Sổ đã phát biểu như vậy. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là vụ bà Nguyễn Phương Hằng do Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án chứ không phải là Bộ Công an Việt Nam. Tuy nhiên, ông Tuần Sổ lại tỏ ra rất sốt sắng trong những vụ án mà cơ quan ông không phải là nơi thụ lý hồ sơ đó. Điều này chứng tỏ ông Tuần Sô làm hình ảnh trước truyền thông hơn là những chỉ đạo mang tính quan trọng. Chưa hết vào ngày 5 tháng 4, ông Tuần Sô lại xuất hiện trên báo Tiền Phong. Lần này, ông nói về việc vụ khởi tố bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga là em gái ông Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi giúp sức cho Chủ tịch Tập đoàn FEC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô, Trung tướng, tránh văn phòng của Bộ Công an Việt Nam. Hình ảnh ông Tô Ân Sô có mặt liên tục trên truyền thông cho thấy Ông này như là nhân tố đang lên trong Bộ Công an. Tuy nhiên, điều người ta đặt câu hỏi là tại sao ông Tô Lâm lại trở nên im hơi lặng tiếng đến như vậy? Phải chăng ông ta đang có vấn đề gì hay sao? Trước thềm hội nghị trung ương lần thứ 5, ông Tô Lâm cần phải tả sung hữu đột, chỉ huy những trận đánh các vụ án lớn và lên báo khoe khoang thành tích là lấy lợi thế. Nhưng tại sao ông không làm như vậy? Đó là câu hỏi rất lớn và liệu ông Tô Lâm có đang bị thất sủng và chuẩn bị người khác thay thế hay không. Cho đến bây giờ thì có thể thấy Tô Lâm là một con người không khôn ngoan về mặt chính trị nhưng rất hữu ích cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Con người ông Nguyễn Phú Trọng thì lại không thích những con người tài tiếng làm hại đến tên tuổi của ông nhưng rất khó đoán số phận của ông Tô Lâm sẽ ra sao trong thời gian tới. Đây là hình ảnh rất đáng xấu hổ của ông Tô Lâm đã lan tỏa trên toàn cầu. Từ ngày ăn thịt bò rát vàng đẩy tay tiếng vào năm ngoái, dường như hình ảnh Tô Lâm ít xuất hiện trên mặt báo hơn. Thực tế dù có xuất hiện đánh bóng tên tuổi thế nào, cũng khó mà cột sửa được sự ê chề khi một quan chức của bộ dùng tiền thuế của dân để ăn uống xa xỉ đến như thế. Hình ảnh ấy lại ảnh hưởng rất xấu đến sự nghiệp chính trị của ông ta. Nếu nói về nhiệm kỳ của ông Tuân Sô là những vụ bắt bớ bất chấp là một thuộc hạ hữu ích cho Nguyễn Phú Trọng đến nhiệm kỳ 2 của ông Bộ trưởng Bộ Công an là một chuỗi hành động rất phản cảm. Vì vậy, việc né tránh phương tiện truyền thông là cần thiết. Và tương lai, ông Tô Lâm chắc là cũng không xa, cùng lắm là hết nhiệm kỳ này bởi vì nhiệm vụ hỗ trợ đốt lò cho ông Trọng cùng lắm kéo dài đến hết năm 2026 là hết. Vì thế, vai trò của Tô Lâm trên chính trường ngày một mờ nhạt và phần còn lại là những ngôi sao mới đang lên Bây giờ thì còn quá sớm, tuy nhiên Tô Sô đang rất muốn thể hiện. Và liệu Tô Lâm có thất sủng hay không là một vấn đề, tuy nhiên việc ông Bộ trưởng ít xuất hiện trước báo chí cũng đặt cho nhiều người muốn nghi ngờ để xác định được thực sự thất sủng hay không thì cần, cần thêm thời gian sẽ rõ.